rồi bệnh phải kính bệnh tiền não và mình mọi những cái người cũng chứng được sống trong giới luật ăn được cái ngày thường bữa thì sống cũng đủ bốn tiếng cũng không nói chuyện nhưng mà nó bị ức chế nó lại bị ra những cái chứng này chứng kia mà nó tu cái sai cái khác của thầy đi thì những cái hậu quả này những cái người đấy sau này là người ta sẽ không chứng rồi vì đã bỏ vào những cái chỗ đó người ta không làm sao mà ra được mà người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế nó gọi là cái trạng thái ức chế thế thì sau này những cái ờ, giả thuyết họ không chứng được bị chết thì họ sẽ đi về đâu bởi vì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng lại không đạt được thanh thản thì nó tương ứng với cái chỗ nào đấy nó sinh Còn mới hỏi những người mà tu cái gì dạ. hiện bây giờ đó hồi đó họ chưa tu á có người chữ họ có họ chữ là liền không phải bạn tu đủ chứ họ đâu có nhịn dạ. bây giờ họ đã tu rồi họ không chữ lại, nhưng mà họ còn áp mức trong bụng họ tức là họ mùi liệu được nửa rồi họ chữ lợi đó là bớt được rồi mà bớt được thì mọi người người ta còn chữ lộn nhau được còn mình không chữ lộn thì đó là thá rồi đi yêu đó thôi chứ thầy chưa nói cho con bất động thả có mấy con giữ được không nhưng mà nó con mùi được được cái tham đi hồi đó mình muốn tiền chứ nhiều muốn mua giấy số đúng hàng tỷ bạc chứ được chút ít tiền không không mê đâu trúng nhiều thì mê nhưng bây giờ con tới mua giấy số rồi thấy đó là tham thì bây giờ đấy thì cũng mỗi lượng thôi bớt cái tâm tham nhưng nó còn tham nó chưa phải hết cho nên chế rồi không đi đâu nữa hết <laughs> nhưng mà thầy thầy họ bị ức chế thôi mà họ bị ức à, chế à, tại vì họ ức chế họ họ ức chế thì dứt khoát sẽ không có trạng thái thanh thản ờ. bởi vì trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được đúng vậy mà đã không có thanh thản thì họ tương đương với chỗ nào mặc dù họ sống trong cái bởi vì họ không được ơn thì họ họ bây giờ ví dụ như bây giờ con cũng bị ức chế cái ông kia cũng bị ức chế kiểu đó có hai người giống nhau phải không thì hai người này nó sẽ sanh con đẻ cái ra chứ sao <laughs> chứ đâu đi hết được tại vì biết con ức chế chứ đâu phải con xả thôi tại vì tham mừ tao là sân mừ bây giờ nhờ mình biết Phật pháp mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống mình không chữ là họ nhưng mà cái nợ cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn nguyên chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu có phải không nếu nó giảm thì nó phải thăng hạ là vô sự chứ còn này nó còn nói con trình cho thầy là nó cùng quy nó chưa có thăng hạ được là bị ức chế mà họ rõ ràng họ vẫn giữ giới thấy hàng ngày họ vẫn giữ giới à. nhưng mà họ giữ giới trong trạng thái cái tâm của họ nhìn cái mặt của họ là thấy liền à. họ dụ như là chỉ cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này thế khác cái lòng cái tâm từ là không thể có được mà ừ, những con người thế dứt khoát không có trạng thái tâm trạng được à. như vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái kiếp sau thì nó sẽ tương ứng theo cái cái cái cái vấn đề của họ tức là tham khi họ còn nguyên chứ họ không mùi lược bởi vì họ không thanh thản được ly nào hết thì tức là chưa có mùi lược mà chưa có mùi lược thì họ phải tiếp tục tái sanh mà họ tái sanh họ bị ức chế họ còn khổ sở hơn nữa cái nghiệp thay vì cái đời sống họ bị ức chế mà chịu đựng đó họ không dám nói ra họ giả vờ như là mình giải thoát nhưng mà trong bụng mình ấm cái gì đó nó cũng giống như một cái người khác người ta người ta có thể là người ta chữ mắt nhau hơn người ta còn ả hơn ra còn mình ấm ức tôi suốt ngày cứ ấm ức tôi làm vậy thì cái người này khổ hơn vì cái vậy thầy một người không tu mà người ta còn có trạng thái thanh thản cho là trạng thái thanh thản có lúc nó họ hưởng dụng hay không hưởng dụng họ có đều có một trạng thái đó mà rõ ràng người tu mà chỉ giới như thế nhưng mà lại bị ức chế như vậy thì con thấy cái quả tu của họ sau này à, cái quả tu họ không có gì hết không có cái gì không có gì hết hoàn toàn là họ tiếp tục tái sinh cái gì trong pháp khi họ còn họ không nguội được khi còn họ nguội được thì họ có kính bạch thầy nhưng họ lại đi theo thầy có những cái pháp có cái duyên như thế thì sau này họ có đối liền cái duyên à không họ không có gì bởi vì họ theo thầy mà họ tu những cái cảnh thấy khác mà thầy bảo có những lý tất ý là hoặc chưa sanh mà đã sanh thì bị diệt nhưng mà họ quên tác ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh tạng của họ cho nên sân họ chịu định họ tham dạ. nhãn cái trong lòng của họ cho nên do đó à, mình sống gần họ mình thấy âm này khi cái sự thật là vui cái sự thì do đó biết họ còn thấy sân vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cũng quý còn ít ra con cũng phải được một phút giây à, hoặc là một ngày nó cũng được năm ba giây 10 giây một phút hai phút đó là cái chân lý thật sự giải thoát đã tính mà không có được thì nó có mũi lưỡi đã tính về thầy ví dụ như có người là không đạt được trạng thái của bốn điện xứ mà lại làm không tưởng như vậy nó cũng có một trạng thái thanh thản của nó thì lúc đó nó lại cứ làm tưởng như vậy thì cái trạng thái đó sau này nó sẽ lên làm đồng cốt à nó, à, nó bị tưởng thì nó phải làm đồng cốt chứ sao nó lên nó sẽ nhập đồng đồng tốt thì bắt đầu nó nó hồi đó nó có tu làm đồng cốt bao giờ đâu mà giờ lên cái lắc lư hơn cái bắt đầu nói cái chuyện ông bà này kia nhập nó bị tưởng thì đã nói rằng tu sai đã bị tưởng thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng <laughs> cốt ờ, thì uổng cuộc đời cũng chỉ làm đồng cốt để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe người ta tin vậy người ta cúng sôi cúng chè cúng cháo cho mình ăn thôi chứ có làm cái gì mấy bà đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác hơn phải không là dạ, kính về thầy con hỏi để ủng hộ cho một người huynh đệ có một cái người mà tu rồi lại trước khi chết thì muốn làm giấy coi như là cúng cho bệnh viện những cái nội tạng của mình những cái đấy thì trường hợp mà họ tu mà họ vậy được cái lòng tâm từ của họ rất tốt rồi thế nhưng mà để làm cho bệnh viện mà làm những cái việc như thế có đúng hay là sai à, họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi dạ. à, khi nào mà mình thấy ở à, bây giờ đó mình diện cần thiết ở à, bây giờ đó người ta cần thiết người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có mà khi mà chết mà cái thân nó còn được sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống người ta mang cái bệnh đó mà lỡ cái thận cái gan hoặc cái tim người ta đã bị hư hoại thì chỉ cần thay vô để người ta sống được thì à, mình được nghe cái tin đó thì mình phát nguyện à, mình để trợ giúp sau khi tôi chết tôi sẽ hiến cái thân này cho thì cái đó được còn mình không nghe mà nghe người ta nói rồi mình háo dần đi làm như vậy coi như là tôi từ thiện sự thật ra mình cũng còn cái danh từ thiện bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện chứ nó sự thật đó nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó coi như mình từ thiện cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh đó thật sự trong hiếu sinh mà bố thí dù cái giọt máu mình bố thí cho người khác là vì là tôi yêu mình thật sự chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng là ác nó không từ thiện đâu thì kính vậy thầy à, trưởng giáo là thầy trưởng lão có dạy khi chết mà chưa xong rồi nó còn sẽ nếu còn đủ có một cái chút phước nào nó còn tu tưởng mà anh biến cái tặng như thế thì làm cái cái cái tưởng nó nó có hoạt động này à thầy nói bây giờ con tu mà con nguội lượng rồi con nguội lượng rồi con tu con nguội lượng rồi bây giờ trong gia đình con có muốn đem xác con hiến họ có cái người họ cũng cho không cho này. có người mà nó thôi bây giờ đem thiêu đốt đi con đã tu muội lượt rồi nó có cái từ trường để bảo vệ thân con nó buộc lòng có người trong gia đình con không cho đem thiêu tự nó nó bảo vệ con khỏi lo điều đó đi. nếu bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu thiêu hết à, bởi vì nó nói đất không có nó không, cho không cho chôn đâu nhưng mà con tu muội lượt rồi thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục tu bởi vì nó không tan sang được nó phải tiếp tục tu trong trường cho nên cái từ trường nó phóng ra nó khiến cho một người thân nào của con tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi của chú tôi của anh tôi mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn cất vì anh tôi sẽ tu tới đó đó ảnh sẽ tiếp tục với tôi nữa cả gia đình đều phải nghe hết cãi cãi cãi nghe chung <laughs> con yên tâm để tự thân con nó lo nếu mà con nguội được thì nó lo chứ con khỏi có lo cho nó còn con tu mà không mùi được đó, thì con khỏi nó đem đốt sạch hết những chuyện đó đẹp <laughs> để đi đầu thai cho rồng <laughs> thầy nói mấy con tu mùi được thì nó lo cho mấy con chứ khỏi cái phần mấy con đâu anh này là đây là có một người bạn của huynh đệ của chúng ta mà thấy ông ấy làm đơn hiến tặng rồi con khuyên can mãi không được nhưng mà ông đã làm đơn rồi con không <laughs> bao giờ nói ông háo danh dữ tợn lắm bộ có mình ông hiến sao mà ông, ông ham dữ vậy